Aminolin sẽ là amino của năm và là amino của Duy Nó là amino của năng lượng Nó là amino đốt mỡ Nên nó hơn những cái dòng amino khác Những dòng amino khác chỉ là amino You give Tới đây là Duy sẽ chia sẻ với các bạn một cái sản phẩm rất là quan trọng của RSB Nói chung là trong gia đình của RSB Thì à, cá nhân của Duy Duy à, những sản phẩm sau đây là Duy đang xài Thằng à, CLA độ mũi bỏ Nó đốt mỡ nhưng mà giờ Duy xài đốt mỡ đẳng rồi Không sao nó Đó. Những cái là đang xài như đây ghê không Duy Nguyễn là dân xài đồ đẳng cấp á Bây giờ RB xài đây Cần chia sẻ không? Cần chia sẻ không? Yes! Cần phải không? Rồi ok Cái này là sao tập là công thức 2 ISO một thằng Isolate Cộng với thằng này Thằng này là bắt buộc phải có Thì quan điểm của Duy Nguyễn là Lean Lean body Bất tử với thời gian trường tồn theo năm tháng à nên sau tập và di chơi một mũ này ai support một thằng không thể thiếu sao tập chắc chắn nói rồi sau tập là phải chơi thằng này còn không có thể là lean body nhưng mà lean body là chuyện khác còn thằng này là quan trọng sau tập là công thức hai iso hai iso một muỗng isolat và một muỗng isoport đúng không livestream nào mà chả nghe gì sai tụi nó pha chính xác chưa nên thằng này không thể thiếu được thằng này vừa phục hồi cơ bắp vừa tăng cơ mà vừa đốt mỡ Duy thích Duy thích cái thằng nào vậy đó nó tăng cơ và đốt mỡ Duy thích cực kỳ thằng nào liên là Duy rất thích Ramty khẳng định bản lĩnh đàn ông oh, nói chung Ramty này đứng trên góc độ là cái gì nói rồi tập gym á là tăng cơ giảm mỡ góc độ cuộc sống á là ngủ ngon đúng không tập gym khi bạn cuộc sống bạn bạn lao động bằng áp lực này nọ bằng coi đá banh bằng thua độ bạn buồn bạn ngủ được đúng không hoặc là nhỏ bồ nhắn tin có bầu rồi nó lo lắng ngày mai chở đi bệnh viện nào chẳng ai biết nó ngủ không được nó thằng này rom ti nó thật với bạn mọi chơi rom ti là một phát một ngủ sâu lắm ngủ rất nhanh và ngủ rất sâu đúng không không có thao thức bạn nằm xuống 15 bảo đảm bạn đi nằm 5 phút đi ngủ luôn rồi à. trời đất coi con này nó an thần mà ngủ bụp sâu sáng dậy khỏe cậu đã không có thức dậy bậy bạ mà cũng không có gọi là tiểu đêm mà không mát mộng gì hết trơn hết á nên thằng này chắc chắn rồi à, thằng Biovite là vitamin uống vô đi tiểu cho đẹp em nó vitamin mình ăn uống mà nhiều khi ngày nay ăn hải sản nhiều quá nó thừa vitamin này thiếu vitamin kia đúng không Và bữa nọ đi ăn chay ăn rau nhiều quá nó cũng vậy nó thừa vitamin này thiếu vitamin kia nó thôi đập luôn liều vitamin cho chắc cú rồi ăn ăn khỏi sợ đó nhớ nha đập liều vitamin cho chắc cú rồi ăn ăn khỏi sợ thằng này phối chung với mấy thằng mát cao năng lượng là bao đả luôn á rồi tiếp tục thằng này đốt mỡ buổi sáng đốt mỡ ban ngày này, xài ngày hai liều đó rồi đúng không sáng dậy liều chiều chiều một liều nữa và cuối cùng là thằng này phần đây thằng này là bao hao luôn thằng này di xài bao hao luôn các bạn đó thằng này là aminolin đã là amino mà còn lin nữa aminolin sẽ là amino của năm và là amino của duy Duy rất thích thằng nào hoàn chỉnh và Duy rất thích thằng nào liêm đó nói thật đó. Nên Duy, Duy thấy thằng này Duy mới thích thằng RSB đó. Thằng này đó là mang cho cơ duyên để cho BBT ngày nay làm distributor của của của ờ, độc quyền tại thị trường Việt Nam đó, với một cái doanh số cũng rất là cao Aminolim một ngày thật uống 10 muỗng mười mấy muỗng Aminolim một liều nó hai muỗng tại sao Duy thích thằng này đến như vậy tại vì cuộc sống này á chúng ta có được những khối cơ chúng ta có được sự tỉnh táo tập trung chúng ta có được cái mỗi cái sự mà gọi là thành công trong cuộc đời này không chỉ phòng gym đó là nhờ amino amino là cái dạng nhỏ nhất cái dạng nhỏ nhất nó, nó được nó được gọi là hình thành từ cái việc mà phân hủy cái chuỗi protein đó nên amino là tinh hoa của gamer và là tinh hoa cuộc sống chúng ta thiếu amino chúng ta không sống được và chúng ta không có amino chúng ta không tập gym được đó thì amino nó cực kỳ quan trọng như bạn nó mang sự hoàn chỉnh amino là gì là axit amin đó axit amin hay là amino là hai cái tên gọi khác nhau thôi đó mà nó còn lin nữa nó đã amino mà nó còn lin nữa mới đã chứ à thì một một muỗng một liều này nó sẽ có 5 gram amino đủ để cho bạn hoạt động hiệu quả trong vòng 3 tiếng đồng hồ hoạt động hiệu quả là hoạt động văn phòng hoạt động học tập hoạt động đi lại rồi đó hoạt động đọc sách và hoạt động giảng bài tức là những cái nguồn lao động mà nó không tốn quá nhiều năng lượng cơ bắp thì một mà, mà 5 gram amino này đủ chơi vòng 3 tiếng thôi bạn làm giáo viên trước khi lên lớp bạn quất một liều dạy hai tiết đó học, học sinh nó ngồi nó nghe mà nó coi như bạn là sói ca sói tỷ luôn nó thiệt đúng không nhiều khi nó nói tại sao hồi việt nam này chán xử bà cô dạy sử buồn ngủ thấy bà không chán bà cô dạy sử bà đập vô hai à, một liều rồi coi bà dạy trời đó coi bà dẫn từ sự kiện này qua sự kiện kia và bắt minh họa nữa học ai chả thích đúng không nó nói chung là ghim phục vụ cuộc sống nó cực kỳ quan trọng những cái chúng ta có được trong cuộc đời mới cái là chúng ta đi tự hào chứ không phải là những cái có được phòng ghim không? trong phòng ghim cơ bắp dẫu có to nhưng quá nhỏ với dòng đời sâu rộng hai câu này của duy bạn phải nghe bạn phải nhớ đi tối ngày vô ghim gồng gồng gồng gồng gồng bỏ đúng không mình gồng lực mình thôi là nó hiện gồng mình chụp hình kỷ niệm thì ok nhớ trong phòng ghim cơ bắp dẫu có to nhưng quá nhỏ giữa một đời sâu rộng ghim tập 2 tiếng cùng cuộc đời bạn còn tới 22 tiếng kìa lo mà sống tốt cái 22 tiếng đó đó nó nên nên là amylolin là một sản phẩm mà Duy Quyền rất là tâm đắc Nói thật sự á, nó như một người tình bé nhỏ của Duy vậy đó Duy đi đâu Duy cũng tha nó theo hết á Trong mẹt 5 tỷ có, ủa lộn, bạn không có mẹt 5 tỷ trong mẹt 7 tỷ hai hộp trong mẹt 2 tỷ 7 một hộp trong nhà di một kho nói chung á cái này nó phục vụ cuộc sống rất tốt bạn và uống bất kể lúc nào bất kể nơi đâu đều được hết và trong gym thì uống trong tập nhớ trong lúc tập gym thì uống trong tập còn ngoài cuộc đời chúng ta uống những lúc nào chúng ta gọi là nó mệt mỏi nó mất tập trung nó quẩy quải còn trong tình yêu uống trước khi làm chuyện ấy nghe đi đừng có cãi thật sự luôn bạn giờ vô phòng vô khách sạn mà mà pha rượu vang uống khách sạn vip với con rượu vang mày đang nói thằng kia phải nói với em nha đang nói thằng camera nãy giờ nó cười đẻo đẻo anh đó nó không có tật anh ngồi nói gì nó cười cười đẻo đẻo hoài nghe em bởi vậy nó làm việc chung với thằng này là phải không có tỉnh lắm mới làm được chứ không xì đó bây giờ vô khách sạn mà ngồi là hai à, một trai một gái mà pha hai ly rượu vang đó uống là bình thường đúng không bây giờ là vô là lấy cái ly đó ra lấy cái bình lắc thol ra pha bốn muỗng này chia đều cho hai đứa mỗi đứa hai muỗng họ uống mới hoàng hoại thế thử đi thử thử đi nói thật các bạn đó, bạn là gamer bạn mang tiếng tập tạ bạn không trải qua những cảm giác đó là thôi thu đúng không cuộc đời mà nó có nhiều cái việc lắm mà duy á, muốn đi với các bạn trên những cái góc nhỏ của cuộc đời luôn chứ không phải là đi với bạn trong phòng gym ôi ơi tập bài ben rep thở làm sao nhiều khi mấy đứa đó vô hỏi nó bị đắp sản đó nghe nó hỏi không trả lời nó ngồi đó spam á nó bam cho hai ba chục câu luôn rồi thôi mày ra đảo khỉ mày ba luôn đi mày ơi trời nó ngồi mình livestream nó riết nó hỏi mình câu lẽ trăm năm sau nó không hỏi câu này nữa ờ giận lắm nhớ nhàng cho khách sạn á là pha pha hai liều đó hai liều ngồi đó đối diện nhau gần tay uống dao bôi uống da bôi xong thả đầy đủ số là quằn quại vừa rồi đó còn sau sau khi ấy thì uống cái gì lean body chứ gì ba đó không cái này luôn cũng được nó thật sự á không thì cái này luôn bạn chỉ cần mang theo cái này thôi bạn uống trước sau rồi đó nó rất là thoải mái nó phục hồi siêu nhanh cái này nó vừa mang tính chất là tỉnh táo tập trung hiệu suất lao động cao hiệu suất làm việc cao trả bài hay mà thêm cái độ phục hồi nữa đang mà thở hốc hốc không hốc uống dùng ly tỉnh lên trà đeo tiếp vậy nó mới đốt mỡ chứ nó điểm qua thành phần của này có gì phụ 5 gram BCA trời nó ơi tới một một một phẩy năm gram giảm mỡ đó rồi thêm một 130 mg năng lượng và focus nữa thấy ghê chưa nó là amino của năng lượng nó là amino đốt mỡ nên nó hơn những cái dòng amino khác những dòng amino khác chỉ là amino bây giờ nói nè ví dụ như bạn uống loại amino thường thì á bạn uống vô nó sẽ bằng đã khác nó sẽ giúp bạn chống đói cái đó là có nhưng mà cái độ tập trung của nó nó ngắn lắm nó ngắn lắm bạn độ tập trung của nó chừng 30 phút là sụi rồi sụi lơ cái cơ rồi bạn nghĩ bạn vờn nhau hết bà 25 phút rồi tới cái lúc quan trọng nhất cần xích thì nó lại lên không nổi không có được đó nên thằng này là xét về độ năng lượng nó rất tuyệt vời bởi vì rất thích thằng amnolin và duy đánh giá amnolin là một cái nhánh sản phẩm mà nó cực kỳ và chủ lực nên duy đầu tư cái amnolin được rất là nhiều các bạn rất amnolin nhập về rất nhiều mùi nhập về rất nhiều mùi đó nếu mà bạn đã dùng RHB bạn không có aminodin là bạn mất mất cái xương sống mất cái xương sống rồi cái thằng này á, nó độc là những những cái hãng khác nó không có đó những cái hãng khác nó không có mà chỉ có RHB là một trong những cái hãng ít ỏi không biết ông đậu nghĩ sao nó phát minh ra cái dòng aminolin này oh cả nam uống nữ uống đàn bà uống đàn ông uống già uống trẻ uống con nít uống được nữa không hồi nãy nói gì nãy vô nói này thay cà phê sáng đúng không thằng này cũng vậy luôn y chang mà thằng này nó cái tính đốt mỡ này nó mạnh hơn tính đốt mỡ này nó nhẹ hơn cái tính đốt mỡ nó mạnh hơn thì nó chọn đối tượng còn cái tính đốt mỡ này nó nhẹ hơn thì nó không chọn đối tượng ví dụ sao ví dụ như thằng kia nó ốm nhưng này nó ốm uống này chi đúng không nhưng đạt nó ốm nó không uống được cái này đó nhưng mà nó uống được cái này nó uống được cái này nhưng mà rất tiếc nó phải bỏ tiền nó mua phải bỏ tiền nó mua không thằng này rất là ok các bạn cảm giác người dùng chỉ hai chữ tuyệt vời thôi Duy Nguyễn đó nói ngày Duy Nguyễn xài mười mấy muỗng thôi Chứ bạn thấy không Cuộc sống của Duy Nguyễn rất là áp lực Áp lực từ chuyện tài chánh, chuyện này, chuyện kia, chuyện nhân sự Chuyện danh số, rồi chuyện công ty, chuyện cuộc đời Đúng không? Vừa gia đình mẹ vừa bồ bịch ngoài rồi vừa công việc trong BBT mà vừa mấy cái building đang hoàn thiện nữa Mà thêm thêm tối là vừa thêm mấy ông nội xàm nữa tối nào cũng vậy bạn lên mở ra stream gặp mấy nội sàm không à đó vô nó phá đó bạn ơi nó phá nó có bài nó bào mình hết sức rồi vô nó phá nhưng mà sao có cái này sao phá nó tôi phá rồi tôi uống mà tôi đau tới ngày mai luôn đó nên một đây là một sản phẩm bỏ túi cho gamer giá thì nó rẻ như cho 12 ngàn một liều tính rồi rồi đất ơi nãy kia hai chục là thấy rẻ rồi thằng này 12 ngàn một liều một ngày xài 5 liều 60 5 liều là 10 muỗng đó còn gì ý kiến cái còn nữa không đúng không đúng không vừa vừa phải phải đó bây giờ ví dụ mình không có tiền thế thì mình xài cái súp nó nào cũng phải được được chút xíu súp nào ông Duy Nguyễn xài đó thì mình xài xài reo nó vậy nó mới đẳng nó rẻ trời lũng này 70 lần dùng một cái cảm giác tuyệt vời nữa mà nó thật sự với bạn những cái dòng amino khác của BBT nó không có được cảm giác B amino nó có hai loại amino thường với amino năng lượng thằng này là amino năng lượng mà năng lượng ở đây á, là có năng lượng nó vừa phải nó không làm cho bạn mất ngủ nghe <coughs> cái này buổi chiều uống ok ngủ thoải mái trừ khi nào mà trước ngủ uống á thì tiếng hai tiếng sau mới ngủ được nghe đó chứ mà trước ngủ thì đâu ai cần uống làm gì đúng không tao uống uống buổi chiều tập tạ được rồi uống trong tập trong tập uống có thể là ba liều nó có hướng dẫn sử dụng đàng hoàng các bạn à, trong đây bạn cứ thể tham khảo thêm bài viết nó sẽ có hướng dẫn sử dụng rất là rõ ràng nè ví dụ như bạn trong tập như duy duy có thể uống 3 liều ừ. còn bạn yếu bạn uống hai liều trong ngày bạn trải ra hai ba liều nữa trải ra đó cái đó là tính năng và công dụng của amino Am, sản phẩm aminolin này nó sẽ gọi là nó stack tức là nó kết hợp được với rất là nhiều cái sản phẩm khác của dòng RB như nãy như nói bạn tăng cân cũng có thể uống bạn giảm mỡ cũng có thể uống bạn lean body cũng có thể uống nó cái thằng này là cái thằng nó rất là hoàn chỉnh nó giống như là lean body ở trong protein như thế này Đâu, nó giống như y chang như lean body trong protein thì ngày hôm nay chúng ta có một aminolean một sản phẩm rất đẳng cấp của BBT phân phối đó nó đến từ cái thương hiệu RSB một thương hiệu dành cho sinh viên một thương hiệu dành cho tuổi trẻ một thương hiệu dành cho nhiệt huyết gamer một thương hiệu dành cho những hoài bão vào đời đứng im là kết thúc đó em xong video rồi nghỉ nha ngày mai review tiếp tất cả mọi câu hỏi bạn cứ có thể đặt dưới video đặt đâu đó hệ thống support của công ty bây giờ rất đông và rất nguy hiểm sẽ hỗ trợ bạn hết mình nhớ bạn nào fan như Nguyễn hay bạn nào mà tập game á mà có xài hàng BBT thì hãy lấy thằng này không phải là một muỗng không phải là một hộp mà là mỗi thứ một hộp tức là mỗi mùi một hộp đó nó có khoảng chừng sáu bảy mùi hà rồi chụp hình lên gửi cho duy nha coi bạn được mấy mùi trong màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học màu vách khi hoàng bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cương em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên vẫn chờ cùng dòng điện phân cay nghiêng mãi vững bền vẫn liên kết thời gian trái tim anh sắt đá cũng hòa tan tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim chót phóng ra đời anh chỉ có em mà thôi mà đồng vì em quá nhiều bí mật thương nhau cũ có đi rồi lại mất anh thân thờ trong khoảnh khắc cô đơn